Xin chào các em, chào mừng các em đến với kênh hỗ trợ sinh tập. Hôm nay thầy tiếp tục giới thiệu các em ờ, và hướng dẫn các em làm một đề tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ờ, đề này của Sở Giáo dục và Đào tạo ờ, tỉnh An Giang. đề này gồm 5 câu. Thì trước hết mời các em vào câu 1. Câu 1 yêu cầu là giải các phương trình và hệ phương trình sau. Phương trình thứ nhất là câu A này căn bậc 2 của 3 nhân với x trừ đi căn bậc 2 của 3 bằng căn bậc 2 của 3. Thế đại giải phương trình này thì ờ, chúng ta chuyển căn bậc 2 của 3 từ vế uh, trái này sang vế phải đồng thời kem đổi dấu nên là lũ trừ sau đó là kem giải phương trình bậc nhất là một lần thôi không khó rồi vậy thì chúng ta làm luôn bài một ờ, câu a căn bậc 2 à, của 3 nhân với x trừ đi căn bậc 2 của 3 bằng căn bậc 2 của 3 nó sẽ tương đương với căn bậc 2 của 3 nhân x à, sẽ bằng căn bậc 2 của 3 cộng với căn bậc 2 của 3 Thế lúc này hai căn này là hai căn đồng dạng thì ta sẽ lấy hệ số là 1 cộng với 1 bằng 2 sau đó là tiền phần căn là 3 à, căn bằng 2 3 đến đây tìm x chính là tìm được số cho biết tích ta lấy tích là hai căn bằng 2 cộng 3 em chia cho căn bằng 2 cộng 3 chia từ số kia chính là căn bằng 2 cộng 3 và lúc này em rút gọn là căn bậc 2 3 căn 2 3 đi nó chỉ còn bằng 2 em kết luận à, vậy phương trình đã cho có nghiệm kia ra sẽ là x bằng là hai rồi đấy là lời giải của câu 1A à, thì lưu ý là nhiều bạn là nhìn à, có thể nhìn nhìn nhầm tưởng là x ở trong căn thì nó khó nhưng mà đây là căn bậc hai của ba nhân với căn x đây chính là xác định đây là phương trình công nghiệp ẩn thôi cái cách giải phương trình công nghiệp ẩn biết rồi đúng nhỉ rồi vậy chúng ta chuyển nhanh sang câu 1B à, yêu cầu một bên là giải hệ phương trình ở phương trình nhất của hệ đó là x cộng với y bằng là 7 và trừ x cộng với 2y bằng 2 đến này các em nhận thấy là hệ số của x này đối nhau hệ số này là 1 đây trừ 1, ta dùng phép cộng ta cộng uh, hai phương trình lại với nhau với theo vế với vế thì trừ x cộng với trừ x bằng 0, y cộng với 2y thì ta lấy 1 cộng với 2 bằng 3 3y sẽ bằng uh, ờ, 7 cộng 2 là 9 thì chắc chắn phương trình trên là kèm tìm được là y rồi để tìm x ta biết phương trình trên nó đơn giản hơn cộng y x cộng y bằng là 7 từ phương trình trên kèm tìm được y sẽ bằng y sẽ bằng là 9 chia 3 bằng 3 em thay dưới x cộng 13 bằng 7 tương đương với y sẽ bằng 3 và x ở đây nó sẽ bằng 7 trừ đi 3 và tương đương với x à đây y nó sẽ bằng là 3 còn x đây nó sẽ bằng 4 và lúc này em kết luận vậy nghiệm của hệ quy trình nghiệm nó là cặp số x x trước y sau nghiệm số x ghi vậy thường thường viết x trước y sau này và dùng bằng đơn x này bằng là 4 y bằng 3 rồi cái đấy là câu B cái câu này không có đúng nhau rồi chúng ta chuyển sang à, câu C chuyển câu C 1C x mũ 4 trừ đi 3 x bình trừ đi 4 bằng 0 thế để giải phương trình này các em nhận dạng được em nhận dạng đây là phương trình trục phương các em đặt là x bình bằng là t thì điều kiện của t chúng ta là lớn bằng không bởi vì x bình là lớn bằng không thế thì khi đó phương trình đã cho trở thành lúc này à, t mũ 4 thì bằng à, x mũ 4 bằng là x bình tất cả bình với x bình bằng t rồi thì nó trở thành là t bình trừ đi 3 nhân x bình bình là t trừ đi bốn không à, lúc này các em có thể tính delta thế nhưng mà nhận thấy là chúng ta nhẩm nghiệm nhanh hơn bây giờ có a bằng là một này b bằng là trừ 3 này à, c chúng ta bằng trừ 4 từ đó suy ra a trừ đi b cộng với c thì nó sẽ bằng a1 trừ b là trừ trừ 3 cộng với trừ 4 và kết quả nó bằng gì không từ đó suy ra suy ra T1 T1 chúng ta chúng ta có A trừ đi B cộng C bằng không công nghiệm bằng trừ một cái này loại rồi à, T2 T2 chúng ta bằng trừ C trên A bằng là 4 cái này nhận tiếp theo là chúng ta trả lại với nghiệm và với bài ăn ban đầu là với T với x bình Ờ, với t bằng là t2 bằng 4 thì ờ, chúng ta suy ra x bình của chúng ta nó sẽ bằng 4 x bình bằng 4 thì lúc này x ta sẽ bằng là cộng trừ 2 hoặc là để tránh nhầm lẫn ấy thì x bình đây à, 4 bằng 2 à, cộng trừ 2 tất cả bình đấy đây x bình nó sẽ bằng là à, à, x x chúng ta bằng cộng trừ 2 à, kết luận vậy phương trình cũng đã cho kinh nghiệm và x bằng cộng trừ 2 ở đây là nội dung của câu 1 ờ, nó là giải phương trình và hệ phương trình bây giờ mời các em chuyển sang ờ, câu 2 câu 2 là cho hàm số y bằng à, x bình có đồ thị là parabol p yêu cầu vẽ à, đồ thị à, parabol này trên hệ trục độ thế để vẽ được hệ trục độ này thì à, thông thường các em sẽ lấy 7 à, điểm trong sách giáo khoa người ta hướng dẫn các em lấy 7 điểm thuộc à, đồ thị thế nhưng mà các em có thể lấy 5 điểm người ta vẫn chấp nhận thế lúc này các em câu 2A này các em lập bảng bảng tương một số giá trị tương ứng giữa x và y ở đây là x dưới là y bằng x bình thì thông thường em lấy à, năm giá trị và đầu tiên bắt buộc em nên lấy số 0 x bằng 0 thì y bằng 0 sau đó em lấy x bằng 1 x bằng 1 à, thì y cũng bằng 1 em lấy x bằng 2 thì y bằng là 4 và em lấy đôi xứng à, lấy giá trị x đối xứng nhau qua có điểm bằng không này thế thì x bằng trừ một thì y cũng bằng là một trừ một bình thì bằng một này hoặc là em có thể lấy đối xứng bên đây x bằng trừ hai thì y của chúng ta cũng bằng là 4 à, sau đó là các em kể ở trục tọa độ và các em vẽ được hình như thế này ở đây thì uh, in sẵn cái đồ thị ờ, đã có y bằng x bình lên đầu tiên các em kể hệ trục tọa độ vuông góc và do hệ số a 1 lớn không nên là đô thị nằm phía trên trục hoành sau đó em lấy điểm ờ, thứ nhất là x bằng 1 thì y bằng 1 x bằng 2 y bằng 4 x bằng trừ 1 thì y bằng 1 x bằng trừ 2 y bằng 4 sau đó em ờ, kẻ đường cong đi qua cái điểm này thì được là parabol y bằng x bình thì đấy là câu ờ, A bây giờ mời các em chuyển sang câu B ở viết phương trình đường thẳng D có hệ số góc bằng trừ 1 và cắt bằng 4p tại điểm có hoành độ bằng à, bằng 1 thế thì à, ở đây yêu cầu là viết phương trình đường thẳng D cái phương trình đường thẳng thì nó có dạng y mấy cộng b vì nó hệ số góc bằng trừ 1 đây này thì ta sẽ tìm ngay được a a ta bằng trừ 1 và do cái đường thẳng này cắt carbon p tại điểm hoành độ 1 thì lúc này ta có hoành độ điểm cắt cái hoành độ điểm, điểm giao điểm đấy nó chính bằng là một có nghĩa x bằng một x bằng một thì em à, thay thay x bằng một vào à, vào đồ thị hàm số này à, vào phương trình hàm số này thì ta tìm y có x có y rồi ta thay vào cái phương trình của cái đường thẳng d đến cách làm chúng ta như vậy thế thì lúc này chúng ta sẽ trình bày câu b như sau em ghi là phương trình đường thẳng d quy trình thẳng D dạng y bằng x cộng b y bằng x cộng b à, tiếp theo này vì đường thẳng d có hệ số góc là bằng là trừ một nên ta có em lưu ý là hệ số góc bằng trừ một là hệ số góc là chính là người ta cho biết là ờ, hệ số a đấy được chưa nào rồi tiếp theo chúng ta lập luận là vì ờ, hai cái đồ thị này về đường thẳng D cắt 4 P tại điểm hoành độ 1 thì ta x bằng 1 Đấy. vì ờ, đường thẳng D này cắt 34 P tại điểm lúc này em thay x bằng một anh à, em vào phương trình à, phương trình paragon p Đấy. chúng ta có y sẽ bằng là một bình y bằng một bình và bằng một và lúc này em thay x bằng một này y bằng là một này và a bằng trừ một vào phương trình à, đây phương trình sao đi vị trí sao thì ta được lúc này à, một nó sẽ bằng trừ đi a đây bằng trừ một nhân x là nhân một cộng với b thì đây các em sẽ tìm được b của chúng ta nó sẽ bằng là hai kết luận vậy đường thẳng d nó là y bằng là trừ x cộng 12 đây là bài này các em cần ghi nhớ thêm một chút vấn đề thôi đó là người ta cho biết hệ số góc thì chính là người ta cho biết điểm a và người ta cho biết uh, à, tung độ à, biết hoành độ điểm cắt thì em sẽ thay một trong hai phương trình em tìm được uh, hoành độ à, uh, thay cho biết tung uh, cho biết là hoành độ này thì em sẽ thay cái tung cái, cái, cái hoành độ này vào một trong hai phương trình thì cụ thể đây ta nên thay vào cái phương trình parabol thì nó không chứa hệ tham số thì các em sẽ tìm được uh, tung độ điểm cắt có tung độ này có hoành có hoành độ này, có tung độ này và có hệ số góc thay phương trình này sẽ tìm sẽ tìm được à, b câu c à, với d vừa tìm được à, tìm tọa độ giao điểm của d à, và p thế để tìm uh, tọa độ giao điểm của d và p thì à, chúng ta có những cách như làm đó là các em có thể uh, vẽ vẽ vẽ hai đồ thị ra em dựa vào đồ thị em tìm à, tốc độ cắt tuy nhiên là đôi khi tìm như thế thì nó có thể không chính xác bằng cách là chúng ta sẽ tìm à, bằng cách không vẽ đồ thị và chúng ta sẽ làm bằng phép tính câu 2c sau thế để tìm giao điểm của cái đường thẳng và parabol thì thông thường em lập phương trình hoành độ phương trình hoành độ giao điểm của D và vào 1P là lúc này để tìm tọa độ dứt điểm mà hoành uh, quy trình về độ dứt điểm đấy thì uh, ờ, các bỏ hai y đi đấy, bỏ cái đi cho hai vế còn lại bằng nhau thì đây ta có uh, x bình à, bỏ y đi này thì còn x bình này và cái phương trình của thằng D kem bỏ y đi thì còn lại trừ x cộng 2 trừ x cộng 2 thì đây chính là phương trình hoành độ sau đó là cái giải phương trình hoành độ này ra x bình cộng x trừ 2 bằng 0 lúc này à, các em có thể tính nhân ta tìm x1 x2 thế nhưng bài này có thể nhập nghiệm được chúng ta có a bằng 1 này b bằng 1 này c bằng trừ 2 từ đó suy ra a cộng b trừ c nó sẽ bằng 1 cộng 1 trừ đi 2 thì nó sẽ bằng không từ đây các em sẽ suy ra được là x1 x1 của chúng ta nó sẽ bằng là a cộng b à xin lỗi a cộng b cộng d cộng c và trừ c a cộng b cộng c ở đây thì nó cộng với trừ 2 thì nó sẽ bằng không x1 chúng ta nó sẽ bằng là 1 và x2 nó bằng là c trên a c trên a sẽ nó bằng là trừ trừ 2 rồi. Ờ, với x1 bằng 1 thì ta suy ra y1 của chúng ta các em thay vào một thấy bằng một này vào một trong hai phương trình thì em nên thay vào phương trình parabol thì nó sẽ bằng là à, một tất cả bình bằng một với x2 x2 bằng trừ 2 chúng ta suy ra y2 thì bằng là trừ 2 tất cả bình bằng 4 từ đó các em sẽ suy ra tọa độ tọa điểm của D và P là Thế thì tọa độ thứ nhất đó là cặp mà số xy đầu tiên x bằng 1, y bằng 1 và cặp thứ hai x bằng 2, y bằng 4 x bằng trừ 2, y bằng 4 rồi để chốt lại vấn đề để tìm uh, tọa độ dứt điểm của parabol à, đường thẳng parabol thì đầu tiên là phải chỉnh hình độ được chưa lập phương trình hoành độ em giải phương trình hình độ ra thì các em sẽ tìm được là x tìm x rồi em thay vào một trong hai phương trình em sẽ tìm được gì y rồi đấy là nội dung của bài uh, câu 2 bây giờ mà các em uh, chuyển sang câu 3 câu 3 đang nội dung như sau ở ờ, trong phương trình bậc 2 x bình trừ đi 2x à, cộng với m trừ đi 1 bằng 0 và đây là phương trình sao với m là tham số câu A à, tìm tất cả các trị của m để phương trình sao có nghiệm thế thì phương sai trình sao có nghiệm thì đầu tiên các em cách làm của em như này các em có thể tính delta hoặc là delta phẩy và để tính delta phẩy nhanh hơn gọn hơn sau đó để phương trình có nghiệm thì các em à, cho delta phẩy lớn hơn bằng không nhé có nghiệm thì lớn không có hai nghiệm bằng không thì cũng có hai nghiệm hai nghiệm bằng nhau đây cách làm câu ăn như vậy rồi lúc này chúng ta sẽ làm câu ba ờ, phương trình tại x bình trừ đi 2x cộng m trừ đi 1 bằng 0 thì em tính delta phẩy delta phẩy chúng ta bằng b phẩy bình thì nó bằng là trừ 2 chia cho 2 tất cả bình thì bằng là trừ 1 tất cả bình đây là b phẩy bình này trừ đi AC là 1 nhân với M trừ với 1 A ta là 1 C là M trừ 1 và nó bằng 1 trừ đi M cộng 1 và bằng là 2 trừ đi M 1 cộng 1 bằng 2 trừ đi M sau đó là để phương trình à, sao có hai nghiệm lên phương trình sao đây hai nghiệm à, thì delta phẩy chúng ta phải lớn hơn bằng không cái này tương đương với 2 trừ đi m lớn bằng không tương đương với trừ m lớn bằng trừ 2 và lúc này em chia cả hai vế cho trừ m à, trừ em nhân cả hai vế với trừ 1 được hoặc chia cả hai vế trừ 1 thì bất được thực đổi chiều à, trừ 2 chia trừ 1 thì bằng là 2 kết luận ít nhất vậy m nhỏ hơn bằng 2 thì ờ, phương trình sau có hai nghiệm thì các em lưu ý nếu mà yêu cầu hai nghiệm phân biệt thì delta lớn không đây khoảng delta phải lớn không còn đây là hai nghiệm thì delta hoặc delta phải lớn bằng không câu b tính theo m giá trị biểu thức a bằng x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 với x1 là x2 là hai nghiệm của phương trình sao sau đó là tìm giá trị nhỏ nhất của thứ a thế thì lúc này à, chúng ta sẽ làm công bê như sau đầu tiên là phương trình là luôn có hai nghiệm à, không phải phương trình luôn hai nghiệm mà với m nhỏ bằng trừ hai thì phương trình có hai nghiệm đúng không với m nhỏ bằng trừ đảo nhào 2 thì ờ, phương trình sau có hai nghiệm à, x1 x2 khi phương trình có hai nghiệm x1 x2 rồi thì lúc này theo hệ thức vs theo hệ thức vs ta có tổng tổng hai nghiệm x1 cộng x2 bằng trừ b trên a trừ b của chúng ta là trừ trừ 2 trên A là trên 1 vậy bằng 2 x1 nhân x2 của chúng ta bằng C trên A à, C chúng ta là bằng là M trừ 1 trên A trên 1 vậy bằng M trừ 1 à, sau đó là các em à, biến đổi về thứ A bây giờ có về thứ A nó sẽ bằng x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 thế thì lúc này chúng ta sẽ biến đổi biểu thức này để xuất hiện ở tổng và tích để ta thay cái tổng tích với s vào thế thì ờ, x1 3 cộng 2 3 thì đây chính là thức số 6 ờ, tổng hai lập phương thì nó sẽ bằng x1 cộng x2 nhân với x1 bình cộng trừ đi x1 x2 cộng x2 bình thì đây chính là à, hàng thức số 6 thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp theo này x1 bình cộng 2 bình Đấy. Cái x1 cộng 2 để nguyên đây là có tổng rồi nhưng đây có x1 bình cộng 2 bình thì lúc này ta thêm vào x1 bình này cộng 12 lần x1 x2 này cộng x2 bình này ta thêm vào hai lần x1 x2 thì ta phải bớt đi bớt hai lần x1 x2 bớt hai lần x2 mới thêm cái số x trừ 1 x2 nữa thì trừ 3 x1 x2 và ba cái ờ, biểu thức đầu này ba hạng hạng từ đầu này hạng ngoặc thứ hai này nó sẽ hạng thức số 1 thì nó sẽ bằng à, ờ, x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 3 lần x1 x2 lúc này thay tổng tổng bs bằng là 2 nhân với ở chỗ này chúng ta phải ngược ngoặc đúng không vẫn bằng vuông bằng hai bình trừ đi 3 nhân với uh, tích của chúng ta bằng m trừ đi 1 bằng 2 nhân với lúc này à, bằng là 4 này trừ đi 3 nhân với m mà m trừ 3 nhân với trừ 1 cộng 3 này và nó sẽ bằng chúng ta xem nó nhầm lẫn đâu nhỉ cái tìm giá trị nhỏ nhất của thức này thì nó phải ra bình phương cơ sau tìm giá trị nhỏ nhất bằng hai nhân với rồi chúng ta biến đổi ra xem nào 4 cộng với 3 bằng 7 7 trừ đi 3m bằng là 2714 trừ 2 nhân 2 nhân với 3 trừ 3m thì bằng trừ 6m. Nên biểu thức này là biểu thức uh, ờ, bậc nhất đối với biến m à, ẩn à, đối với tham số m. Để tìm giá trị nhất thì chúng ta bám vào cái ờ, điều kiện chúng ta bám cái điều kiện chúng ta đó là m chúng ta nhỏ bằng hai nhỏ bằng hai đây chúng ta có m nhỏ bằng 2 à, thế thì lúc này ta sẽ suy ra tương đương được nhân cả hai vế với trừ 6 trừ 6m sẽ lớn hơn bằng là bao nhiêu lớn hơn bằng là trừ 6 như là trừ đi 12 sau đó em cộng cả hai vế với 14 bất đợt thức không đổi chiều 14 trừ đi 6m sẽ lớn hơn 14 mà cộng với trừ 12 thì bằng là đây là rồi thì nó lớn bằng 2 để tương đương với lúc này A ta suy ra A được biểu thức A luôn lớn bằng 2 và dấu bằng xảy ra dấu bằng xảy ra khi khi là m bằng m bằng 2 em kết luận vậy giá trị nhất biểu thức a giá trị nhỏ nhất của biểu thức a nó sẽ bằng 2 khi m chúng ta sẽ bằng 2 thế đấy là nội dung của câu uh, câu 3 thì câu 3 không gì khó, ờ, không khó so với bài toán mà liên quan đến x1 x2 hay thông thường người ta từng nói bài toán liên quan vs ấy thì đây là thuộc bài toán dễ nhưng mà dễ thì nó tan cái phần này cũng có thể là nhiều bạn sẽ vướng mắc ở chỗ này không tìm được giá trị nhỏ nhất đây chúng chuyển sang câu ờ, câu 3 à, câu 4 câu 4 hình nội dung như sau cho tam giác ABC có ba góc nhọn có ba góc đầy nhọn nội tiếp đường tròn tâm ô vẽ các đường cao A phẩy B phẩy C phẩy cắt nhỏ h. yêu cầu là chứng minh tứ giác a b phẩy h c phẩy là tứ giác nội tiếp thì đầu tiên là kèm vẽ một cái đường tròn à, đường tròn tâm ô này xong lấy ba cái điểm abc trên đường tròn tạo thành một tam giác và làm sao cho cái tâm tâm ô đường tròn này, nằm trong tam giác thì tam giác này sẽ là tam giác nhọn sau đó mình vẽ cái đường cao thôi không có gì khó thế ở đây à, thầy lấy luôn hình vẽ này để thầy hướng dẫn các em đây cái đầu tiên vẽ được tròn tâm ô này sau lấy điểm A điểm B điểm C sao cho tâm ô nằm trong cái tam giác abc này xong kẻ kẻ cái đường cao đường cao A phẩy A A phẩy B B phẩy C C phẩy đấy cái đường cao như vậy và ý thứ nhất là chứng minh tam giác A B phẩy H C phẩy tam giác A B phẩy HC phận là tứ giác nội tiếp thế để chứng minh tứ giác nội tiếp này thì chúng ta dựa vào cái dấu hiệu à, nhận biết tứ giác nội tiếp trang 103 à, sách cho khoa đấy thì nó có bốn dấu hiệu ta dùng bài này ta dùng dấu hiệu đầu tiên đúng nhỉ dùng dấu hiệu đầu tiên là tổng hai góc à, đối 180 độ thì cách là trình bày chúng ta có thể tham khảo như sau à, câu 4A này kem à, xét tam giác ABC có a a phẩy b ở đây chúng ta cần là c xịt phẩy là các đường cao từ đây suy ra a ở đây chúng ta cần là b b phẩy và c c phẩy chứ không cần a phẩy đây em sửa lại một chút b b phẩy à, từ đây suy ra b b phẩy vuông góc với AC và chúng ta có CC phận vuông góc với AB từ đây ta sẽ suy ra là góc à, H B phẩy A là 90 độ và góc HC phẩy A là 90 độ rồi lúc này em mà xét cái tứ giác a b phẩy h c phẩy có còn lúc này à, chúng ta sẽ có là góc a b phẩy h này cộng với góc hc phẩy a bằng 90 độ này cộng với 90 độ bằng vâng, 180 độ thế mà hai góc này vị trí đối nhau từ đây suy ra từ giác a b phải hc phải nối tiếp đấy thế thì à, để chứng minh tứ giác nội tiếp thì ta dựa vào dấu hiệu đầu tiên là tổng hai con đối trong một tứ giác 180 độ đây là ý thứ nhất bây giờ mời các em chuyển sang ý thứ hai à, kéo dài a phải cắt được tròn à, tâm o tại d chứng minh rằng tam giác cdh cân đây chứng minh tam giác c DH cân để chứng minh tam cân thì bài này ta dựa vào cái, um, cái dấu hiệu chứng minh tam cân thế để chứng minh tam cân thì chúng ta có ba cái ba cái uh, dấu hiệu để chứng minh tam cân thì đó là chứng minh hai cạnh bằng nhau dấu hiệu thứ hai là hai góc chứng minh hai góc bằng nhau và dấu hiệu thứ ba là hai trong bốn đường trùng nhau thì lúc này ta dựa vào dấu hiệu này thế thì trong tam giác H CD này có CA phẩy nó là được cao rồi bây giờ thầy sẽ chứng minh nó là phần giác nữa cụ thể bài này ta sẽ chứng minh thầy sẽ chứng minh hai góc này bằng nhau góc C1 góc C2 Đấy, lúc này chưa bằng nhau thì rồi phải chấm đây cần chứng minh hai góc này bằng nhau thế để chứng minh hai góc bằng nhau thì à, đối với lớp 9 ấy, thì ta thông thường ta sẽ uh, chứng minh nó sẽ bằng một góc trung gian nào đó chứng minh góc trung gian nào đó thì cụ thể bài này thầy sẽ chứng minh nó cùng bằng à, góc A1 đấy cùng bằng góc A1 thế thì lúc này à, góc à, C2 này nó sẽ bằng góc A1 vì là hai trực tiếp cùng chắn cùng này thế còn góc C1 bằng góc A1 thì cùng phụ với góc B này đấy, vậy thì hai bài bằng nhau vậy thì chúng ta làm nhanh nhưng không thì hết giờ mất máy có thể chỉ được khoảng 30 hơn 30 phút một chút thôi lúc này câu 4 ờ, B kem em ờ, xét được tâm turbo này chúng ta có góc ờ, C2 bằng góc A1 bằng hoặc là hai góc nội tiếp cùng chắn uh, cung BD là đây là một rồi chúng ta lại có góc C1 bằng góc A1 mà ngoặc là cùng phụ có nghĩa là cùng cùng à, cùng cộng với góc A B C cùng phụ góc này là đến hai từ 1 và 2 các em suy ra góc C1 bằng góc C2 góc C1 và góc C2 thì suy ra à, C a à, phẩy là đường phân giác C phẩy đường phân giác của góc HCD rồi lúc này là chúng ta xét tam giác HCD có CA C phẩy là đường phân giác đồng thời được cao từ đây suy ra tam giác HCD HCD là gì nào là tam giác cân cân tại C